Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Hiện tại giờ đang buổi tối các bạn Buổi tối ngày thứ năm Buổi tối ngày thứ năm ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019 thì đã có kết quả số kiến thiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta thì hôm nay vẫn liên quan của ngày hôm trước các bạn ạ Hôm trước là 30 Đấy các bạn nhìn chưa Hôm trước là 30 thì là tổng không Tổng không thì là chạm 3 các bạn nhé Chạm 3 lên bóng là chạm 8 thì là tổng không Thì hôm nay thì lại là tổng 0 lên chạm 5 và tổng 2 đấy nó lại ngược các bạn thì ngày mai như thế này thì chắc chắn lại liên quan đến nhau các bạn thì ngày mai biết là kiểu này là chạm 7 hay là chạm 7 hay là chạm 5 hoặc là chạm 0 này liên quan nhau các bạn nhé cái này tính toán kỹ ngày hôm qua mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn ở trên YouTube thì đó là về phần lô tô các bạn lô tô mình chốt cho các bạn bạch thủ là 15 thì không về 15 thì về con nốt nót 51 thôi và xong thổ lô mình chốt cho các bạn đó là 00 và 55 thì con 55 của chúng ta nó không ra nó ra con 00 rất là tiếc và rất là, là đen cho ngày hôm nay cho tất cả anh em ở trên uh, nhóm trên Zalo các bạn ạ mình chốt cho các bạn đó là bạch thổ là con 15 và lót đó là con 55 thì nó ra hết ngược lại các bạn ạ. không biết làm sao thật đen thật sự rất đen nó ra là con 51 chứ không phải là nó ra là con 15 và lại ra không chứ không phải 55 chọn hai con rất là đẹp nhưng mà lại không ra thì nó lại bị ra ngược còn đặc biệt mình chốt cho các bạn ở trên YouTube thì đã không được ăn chạm 27 rất nhiều cho các bạn cũng không được ăn còn đặc biệt như thế này là chúng ta là ngày mai liên quan nhau đây mình kiểm tra chút về mặt lô tô các bạn nhé mặt lô tô ngày hôm nay thì 86 thì ba nháy hôm qua thì 86 hai nháy thì hôm nay về lại ba nháy các bạn ạ và 39 thì về hai nháy 3993 của chúng ta cặp này hôm nay là về bóng 3 nháy 3993 hôm nay toàn về cặp thôi các bạn ạ 6776 thì về cả cặp này 7447 và cả cặp này thế này là chiếm hết con lô khác rồi các bạn ạ chiếm hết con lô khác rồi 1166 về cả cặp này 2772 về cả cặp này con 0055 ờ, của chúng ta thì không về một con 1551 của chúng ta thì về mỗi cặp vào được một con và hôm nay chúc mừng các bạn đã trên YouTube các bạn tham khảo lô tô thì các bạn dù đánh một con à, một cặp hay là đánh cả bốn con thì chúng ta vẫn có lời một chút vậy chúc mừng các bạn thì mình à, không dài dòng nữa vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cầu kèo thì mỗi hôm mình không chỉ cho các bạn làm cái gì đoạn hết số lên cho các bạn chốt số cho ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ lô là 49 lót là 94 thì cái à, bạch thủ lô là 49 này không đẹp thì mai phải về các bạn không đẹp cũng phải về và xong thổ lô là 6996 cho tất cả các bạn tham khảo còn đặc biệt mình nên cho các bạn cái giải đó là 707 nhưng mà bắt chậm 7 cho các bạn 707 717 727 737 747 757 767 787 797 và 77 22

44 99 Vậy thôi, mình lên cho các bạn cái dàn đó là 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 số các bạn nhé 36 số 36 số Zalo ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn 16 số đặc biệt và có rút gọn xuống còn ba số đặc biệt tam thủ đề cho tất cả các bạn và Zalo các bạn nhé 16 số đặc biệt à, quên đặc biệt cho mai tức là ngày 10 mùng 10 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé 16 số đặc biệt cho ngày mai các bạn nhé trên Zalo mình bắt cho các bạn còn đây là số Zalo của mình đây số Zalo nhóm các bạn nhé 0868302096 còn đây là lô tô của chúng ta thì ngày mai mình sẽ lấy lại cho các bạn ở trên Zalo hôm nay mình chốt cho các bạn thì có bạn vào chơi độc thủ thì mình chốt cho các bạn độc thủ 15 nhưng mà là 51 cầu độc thủ chúng ta lại về vẫn 51 rất là tiếc và bạch thủ 15 này lót 5 năm thì ngày hôm nay bị lộn hết mai mình sẽ lấy lại lô tô cho các bạn không sao cả chúng ta ăn hai hôm trượt một hôm hay ăn ba bốn hôm trượt một hôm thì những hôm hai nháy thì nó sẽ bù lại không phải lo các bạn nhé các bạn cứ vào đầu tiền chúng ta không thể thua được thì các bạn xem kênh trước khi kết thúc video thì các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh đó là like hoặc chia sẻ và ngày mai cũng là ngày thứ sáu các bạn là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019 thì mình cũng kính chúc tất cả chúng ta làm sao có một ngày làm việc chúng ta luôn luôn thật an toàn trong lao động và trong mọi công việc của chúng ta vì mình cũng lao động giống các bạn tôi chúng ta phải lao động phải an toàn thì chúng ta có thu nhập từ lao động và chúng ta thu nhập từ số miền Bắc thì chúng ta phải lựa chọn những con số tỷ lệ cao nhất cho chúng ta để chúng ta chơi vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé